Phạm Hưởng xin kính chào quý vị khán giả và các bạn thân mến nhé Kính chào quý vị quay trở lại với kênh Phong thủy nhà ở của Phạm Quang Hướng Cho sự viên mãn cho các quý vị Thì ở đây tiếp tục thì Phạm Hưởng lại chia sẻ cho quý vị về phong thủy nhà ở Hướng nhà xây của quý vị Hướng nhà tắm, hướng nhà bếp Cung sinh của quý vị Cung tử vi cung bát chặt mỗi một tuổi đều có hai cung thứ nhất cung tử vi và cung bát chặt hay gọi là cung phi cung sinh và cung phi có hai cung lưu ý là như vậy rồi chia sẻ luôn cho quý vị màu sắc phong thủy chính bằng mệnh chúng ta tiếp theo đó là cái năm được tuổi xây nhà chia sẻ cho quý vị được cái năm được tuổi xây nhà tại sao được gọi là được cái năm được tuổi xây nhà năm được tuổi xây nhà ở đây đó là lý do là khi chúng ta không phạm phải ba điều thì cái năm đó được quyền xây nhà thứ nhất không phạm vào tam tai cũng chẳng phạm vào hoàng ốc không phạm vào kim lâu không phạm vào ba cái thứ này thì cái năm là đó là năm tốt nhất để chúng ta xây nhà mua nhà ok chưa đấy thì à, phạm hưởng ở đây phạm hưởng đã chia sẻ hết cho quý vị nhé rồi thì bây giờ là cái tuổi 1991 nhá 1991 tân mùi làm mạng cái cung tử vi hay còn gọi là cung sinh của mình đó là cung cảm cái cung này là xem tử vi trọng đời 105 xem tuổi vợ chồng đó là cung cảm làm mạng thế còn nữ nữ là cung khảm nhé Nữ mạng 1991 tân mồi đó là cung khám, là cung tử vi trọng đời và cũng là cái cung xem tuổi vợ chồng. Chứ còn cung phi là gì? Cung phi nam nữ là gì? Làm sao để chúng ta tìm được ra nó? Nó để làm cái gì? Cung phi ở đây có nghĩa là cung phi bắt chặt chúng ta để chúng ta làm gì? Để chúng ta tìm ra được cái phong thủy, tìm được cái mệnh hướng phong thủy hợp với chúng ta Tìm làm sao? Phạm Hưởng chia sẻ Chúng ta lấy 1991 mà chúng ta chia cho con số 9 là con số 9 ở đây đó là con số tự nhiên cuối cùng và cũng là cái con số 9 nằm trong cái bắt chặt chia con số 9 bắt chặt là con số 9 nó sẽ ra như sau 221,2 chúng ta lấy cái con con số đằng sau dấu phẩy đó là con số 2 đó là con số 2 cái con số 2 để làm cái quái gì con số 2 thì chúng ta tìm vào đây con số 2 chúng ta tìm vào đây ở đây phòng hưởng làm sẵn hết rồi công thức ra đây sẵn rồi chúng ta chỉ việc lấy năm sinh của chúng ta chia cho con số 9 nó chúng ta lấy cái con lấy con số đằng sau dấu phẩy ví dụ mà chú quý vị mà chia hết cho 9 thì chúng ta lấy con số 9 luôn mà chia được cái số nào mà chia hết cho 9 thì lấy luôn con số 9 còn con số nào mà không chia được hết cho 9 mà có số lẻ thì chúng ta lấy con số lẻ đằng sau dấu phẩy nhé đằng sau dấu phẩy con số 2 ở đây đây con số 2 của Lam nè Lam thì chúng ta tra vào bảng của Lam nhá con số 2 ở Lam đó là cung ly nè số 2 ở đây đó là cung ly thì cung ly ở đây chúng tìm ở trên đây cung ly thì nó thuộc ở đâu cung ly ở đây là hướng chấn lam nè nhé hướng chấn lam là cung ly này đấy thì đây là 1991 lam mạng cung ly thuộc đông tứ mệnh nhé con nhà hướng đông thuộc đông tứ chặt nhé thì đó là hướng chấn lam nhé hướng chấn lam này hướng chấn bắc này chấn đông này và hướng đông nam đây là con nhà hướng đông thuộc đông tứ mệnh thế chúng ta tìm ở bên nữ này lấy con số 2 ở bên lữ thì con bên lữ số 2 là con số là đây số 2 ở đây là bên lữ là cung càn nhé cung càn ở đây chúng chúng ta tìm ở trên cái biểu đồ ở đây là cung càn cái cung càn ở đây đó là cung đây là đông đông bắc cung càn là đông bắc thì lữ mạng thuộc cung càn 1991 đó là hướng đông bắc thuộc tây tứ mệnh nhé nhà hướng tây và chấn tây tây nam tây bắc tây nam chấn tây đó, thì chúng ta đã tìm được ra rồi Lam Mạng 1991 là con nhà hướng đông thuộc Đông Tứ mệnh Lữ thì là con nhà hướng Tây thuộc Tây Tứ mệnh Thì chúng ta sử dụng cái hướng nhà của chúng ta Để xây quay hướng nhà và xây nhà hướng nhà tắm, hướng nhà bếp nhé Đấy Rồi 1991 Tân Mùi mận là mận lộ bằng thổ. thì mạng thổ ở đây thì chúng ta sử dụng theo tìm theo là tìm cái màu sắc phong thủy mạng thổ của chúng ta cái màu sắc phong thủy của chúng ta ở đây mạng thổ đó là đỏ hồng tím đó là màu tương sinh đỏ hồng tím tiếp theo đó là màu vàng và màu nâu đất đó là màu tương hợp màu cuối cùng mà đại kỵ nhé Mạng thổ đại kỵ màu xanh lục hay còn gọi là màu xanh lá cây Không được sử dụng cái màu xanh lá cây hoặc là màu xanh lục Đại kỵ Chúng ta đã nắm bắt được nhé Quý vị đã nắm bắt được cái màu sắc phong thủy của chúng ta rồi Thì chúng ta sử dụng cái màu sắc phong thủy đó để làm gì? Để sơn nhà Sơn nhà theo màu sắc phong thủy chúng ta Sơn cửa nhà Sơn cửa cổng Và tiếp theo đó là sơn tường và mua xe theo màu sắc phong thủy nó đem lại rất là nhiều may mắn chúng ta hoặc là chúng ta sử dụng vòng phong thủy theo màu sắc phong thủy đây là những vòng phong thủy nhá theo màu sắc phong thủy của chúng ta nó sẽ đem lại nhiều may mắn cho chúng ta rồi khi chúng ta đã tìm được cái hướng nhà xây rồi nhá thì ở đây phạm hướng lại chia sẻ cho quý vị luôn cái bốn hướng tốt bốn hướng tốt nhá của con nhà hướng đông là 1991 Tân Mùi Nam Mạng Cung Ly nhá thì hướng tốt nhất này hướng tốt nhất để sinh nhà là đó là hướng chấn đông sinh khí hướng thứ hai là thiên y là đông nam hướng thứ ba là hướng diên niên là trắng bắc hướng thứ tư đó là hướng phục vị là hướng chấn lam nhé đó là con nhà hướng đông lam mạng 1991 thế còn lữ thì sao lữ là có thể thuộc con nhà hướng tây thuộc tây tứ mệnh hướng tốt nhất của lữ đó là hướng sinh khí là hướng chánh tây hướng tốt nhất đó là hướng đông bắc là thiên y hướng thứ ba là diên liên tây nam và hướng thứ tư đó là hướng phục vị là tây bắc nhé tiếp theo khi chúng ta đã biết rồi thì biết được cái bốn hướng tốt có như thế rồi thì tùy theo chúng ta lựa chọn thôi để cái hướng tốt nhất thì chúng ta sẽ tìm được ví dụ như chẳng may cái hướng nhà ta vào hướng thứ hai tốt thứ hai cũng được tốt thứ ba cũng được tốt thứ tư cũng được nhưng tốt nhất là hướng tốt nhất vẫn là đẹp nhất nha quý vị nhé rồi khi chúng ta đã biết được là chúng ta quân nhà hướng đông tứ chặt hay là tây tứ mận rồi thì việc còn lại chúng ta làm gì chúng ta đi tìm mua một cái ngôi nhà theo hướng mận chúng ta hoặc là chúng ta tìm một miếng đất mua một miếng đất theo mệnh chúng ta hợp mệnh chúng ta nhé khi chúng ta tìm được một miếng một miếng đất hợp mệnh chúng ta rồi rồi thì chúng ta chọn cái năm xây nhà làm sao để chúng ta biết được cái năm nào chúng ta được tuổi xây nhà mà tại sao người ta nói là được tuổi xây nhà được năm xây nhà là có ý nghĩa như thế nào phạm hướng chia sẻ luôn đó là như thế này cái năm mà chúng ta mà được tuổi xây nhà là những năm không bị phạm vào ba cái điều này thứ nhất không phạm phải tam tai thứ hai không phạm hoàng ốc và thứ ba là không phạm phải kim lâu khi chúng ta không xây nhà không phạm vào ba cái điều này đó là cái năm được tuổi xây nhà năm tốt nhất để xây nhà nhá rồi Phong Phong Hướng chia sẻ luôn 1991 Tân Mùi nam và nữ Những năm được tuổi xây nhà nè Năm tiếp theo đó là năm 2021 Năm sắp năm tới nè Năm tiếp theo đó là 2030 2033 2039 2042 2051 2057 2058 2066 2067 2069 2075, 2076 và cuối cùng đó là 2078. Đây là những năm của tuổi 1991 Tân Mùi Lam và Nữ được tuổi xây nhà. Nha, được tuổi xây nhà. Người ta nói là xây nhà thì phải xem tuổi đàn ông. Lấy vợ xem tuổi đàn bà. Nhưng tại sao Phạm Hướng lại chia sẻ cho quý vị lữ mạng ở đây nữa? Tại vì nhiều khi trong một cái ngôi nhà, một gia đình nhiều khi không có người đàn ông nào thì dĩ nhiên là phải chọn một người phụ nữ lớn tuổi ở trong gia đình để đứng lên xây nhà hoặc là trong nhà mà có đàn ông thì phải chọn tuổi của người đàn ông cao nhất trong nhà để xây nhà nhé nó sẽ tốt nhất cho chúng ta đây là về vấn đề phong thủy rồi khi mà chúng ta đã tìm được một miếng đất theo hướng phong thủy rồi chúng ta đã biết được cái năm được tuổi xây nhà rồi thì phần còn lại đó là chọn cái ngày chọn cái tháng để chúng ta xây nhà Phạm Hướng chia sẻ luôn không cần phải đi đâu xem cả không xem thầy nào cả nhá rồi thì ở đây như thế sau đã được cái năm xây nhà thì tháng nào cũng xây được hết nhưng lưu ý một điều là phải xây ở cái tháng âm lịch nhé xem lịch là lịch âm và trong 12 tháng đó thì tháng nào cũng có cái giờ hoàng đạo tháng nào cũng có giờ hắc đạo cái giờ hoàng đạo là gì và giờ hắc đạo là gì phạm hướng chia sẻ luôn cái giờ hoàng đạo của chúng ta đó là giờ của thần tốt cai quản khi chúng ta chọn cái giờ khung giờ hoàng đạo tốt đó để chúng ta làm lễ động thổ khi chúng ta khấn vái xin cầu việc gì việc gì cũng được đều thành cả mưu sự dễ thành tại vì sao tại vì ngay không giờ hoàng đạo giờ hoàng đạo của chúng ta mà cái giờ hoàng đạo đó là thần tốt cai quản Rồi chẳng may mà quý vị không xem giờ Xem giờ sai Mà đi tìm phải cái giờ hắc đạo mà làm lễ động thổ thì rất là xui, rất là xấu Đó là giờ hắc đạo Là thần xấu cai quản Quý vị nên lưu ý trên thiên đền tiên thì cũng phải cũng phải có tiên tốt và tiên xấu ở dưới trần gian cũng có người tốt và người xấu như nhau thôi nó đều là như thế chúng ta phải nắm bắt được khi nào cái người tốt cai quán thần tốt cai quán chọn ngay khung giờ đó chúng ta làm sẽ đem lại nhiều may mắn rồi khi chúng ta chọn được cái khung giờ tốt rồi khung giờ hoàng đạo rồi chúng ta sẽ sắm một cái lễ là sắm một cái lễ chúng ta sẽ bày cái lễ đó ở trong cái miếng đất chúng ta động thổ khi chúng ta làm lễ xong rồi cung vái xong rồi chính chúng ta là người động thổ ngay miếng đất đó có nghĩa là lấy quốc quốc vài ba quốc vào miếng đất đó hoặc là lấy xẻng xúc vài ba xúc đất ở trong cái đó trong cái miếng đất đó xong rồi chúng ta thu gom hết những cái phần đó ra ngoài phần cuối phần còn lại là để cho thợ nó tự làm và lưu ý một điều rằng trong thời gian xây nhà không để ngưng một ngày nào không để ngưng một ngày nào chẳng may gặp sự cố chẳng may gặp sự cố phải nghỉ 5 đến 10 ngày thì phòng hướng chia sẻ cho cách hóa giải đó là trong năm 10 ngày đó không ai xây dựng thợ xây không làm thì chính chúng ta là người làm chúng ta là người làm thì chúng ta sẽ vào trong cái trong cái miếng đất đó chúng ta làm như sau thứ nhất có thể cũng là động sản động quốc hoặc là xếp gạch trong đó hoặc là nhặt rác trong đó ngày nào cũng ở trong đó và làm một cái vấn đề linh tinh gì ở trong đó đó cũng là có người làm để làm gì về mặt phong thủy cho tốt chúng ta nếu trong thời gian chúng ta đang làm mà bị ngắt quãng như thế thì cái khí cái gọi là cái linh tinh những cái thứ linh tinh nó hay va nó hay vãng vong tại vì chúng ta chưa hoàn thành hoàn chỉnh đấy chưa có gọi là chưa gọi là chưa được thỉnh thổ công ờ, ông thổ địa thì thổ công về nhà đó thì những cái đó chúng nó thì cái những cái vãng vòng đó nó sẽ tới đó nó quấy phá hoặc là nó làm nó tích tụ khí xấu nó gọi, gọi ý nghĩa là như vậy thì chúng ta lên ngày nào chúng ta cũng phải làm thợ nghĩ thì chúng ta là người chính là người chúng ta là người phải làm nhé đấy là vấn đề quan rất là quan trọng rồi thì phạm hướng chia sẻ luôn bỗng hướng tốt có ý nghĩa là gì bốn hướng xấu ý nghĩa là gì phòng hướng chia sẻ luôn cái hướng tốt đầu tiên của chúng ta làm và lữ luôn đó là hướng sinh khí hướng sinh khí khí có như sau sinh khí đó là sinh sôi nảy nở sinh khí là sự thăng tiến là sự thông minh sáng suốt nhớ đấy là về hướng sinh khí đó thuận lợi đó rồi hướng thứ hai đó là hướng thiên đi hướng thiên y cái biểu hiện của chúng ta là sự thăng tiến tài lộc gia tăng sinh khí hóa giải các vướng mắc trong cuộc sống về mọi mặt nhé được sự giúp đỡ của mọi người nhá đấy hướng tốt thứ ba là hướng diên niên hướng diên niên ở đây đó là vững vàng thuận lợi êm đẹp vui vẻ trong các mối quan hệ tình cảm gia đình và ngoại bên ngoài nhé đều tốt đẹp Tình duyên êm đềm hạnh phúc Nha Hướng cuối cùng đó là hướng phục vị Hướng phục vị ở đây đó là hướng phục hồi lại những cái thứ xấu thành thứ tốt Cân bằng nó lại Đó gọi là hướng phục vị Nha Rồi bốn hướng xấu nè Hướng xấu đầu tiên chẳng may quý vị mà quay nhà về cái hướng tuyệt mận đó là hướng chia ni chết chóc xa cách tai ương rồi là gặp nhiều trở ngại hôn nhân khó thành nhá bệnh tật đó về hướng tuyệt mệnh hướng thứ hai đó là hướng ngũ quỷ chẳng may chúng ta mà cái căn nhà ta mà quay về hướng ngũ quỷ thì bị quấy phá quấy rối thị phi tranh cãi tranh chấp tai vạ đó là hướng ngũ quỷ hướng thứ ba đó là hướng đục xác chẳng may ngôi nhà chúng ta quay về hướng lục xác thì đó là chia ni đức đoạn nhé chia cắt thiệt hại thương tổn mất mát nhé đấy vãng vong nói rồi là trở ngại mưu sự không thành hướng thứ tư là hướng xấu đó là hướng họa hại chẳng may chúng ta quay nhà về hướng họa hại đó là hao tổn tiền tài thiệt hại rồi là tình duyên bị chia nìa chia cắt nhá rồi là bệnh tật gia tăng hôn nhân không thành khí lực tổn thất khí lực là gì khí lực là khí của cơ thể chúng ta bị suy yếu suy giảm âm thịnh dương suy mà đã âm thịnh dương suy đó là cơ thể chúng ta mà âm nhiều dương yếu thì dĩ nhiên đó là cơ thể sẽ bị rụt giảm có nghĩa là bị giảm sút cơ thể chúng ta mà khí dương nhiều thì sẽ được cường tráng khỏe mạnh nhé đó là âm thịnh dương suy sẽ xấu đó Đấy, chẳng may chúng ta quay về hướng đó là như thế là xấu rồi nhé. Để chúng ta phải nắm bắt được hướng phong thủy chúng ta chúng ta nắm bắt được cái hướng mệnh của chúng ta rồi thì chúng ta xây nhà theo hướng hợp mệnh chúng ta đã hợp với chúng ta thì cái gì cũng tốt cái gì cũng tốt cái gì cũng đẹp đã không hợp thì cái gì cũng không tốt giống như chúng ta lựa tuổi vợ chồng mà lựa được cái tuổi người vợ hợp với chúng ta thì dĩ nhiên là mưu sự đều thành ừ, đã hòa hợp thì thuận lợi rồi nhá đấy thì cũng mong là qua cái video này thì phạm qua video này thì nó sẽ dự hữu giúp được cho tuổi 1991 Tân Mùi nam và nữ nắm được cái à, phong thủy nhà ở của chúng ta hướng nhà hướng bếp hướng nhà tắm cung sinh là gì cung phi bắt chặt là gì năm nào được tuổi xây nhà đó khi đến với phong thủy nhà ở của Phạm Quang Hướng thì quý vị sẽ được sự viên mãn chỉ cần quý vị xem kỹ từng ni từng tí một quý vị nắm bắt được thì tự chúng ta làm chủ được vận mệnh của chúng ta đấy khai thông được tài lộc cho ông ta thì thôi thì phạm hướng cũng không nói nhiều và cũng mong là cái video này được chia sẻ cho quý vị chia sẻ nhiều để cái tuổi 1991 hữu duyên xem được cái video này nó sẽ đem lại rất là nhiều may mắn cho quý vị nhé thì đó quý vị cũng mong là là những cái ờ, cái gì của Phạm Hướng chia sẻ cho quý vị đều là sự tốt đẹp mong là mong là đem lại nhiều niềm vui cho quý vị nhé thì cũng mong mà quý vị ủng hộ cho cụ Phạm Hướng đăng ký kênh chia sẻ video cho mọi người cùng xem đấy rồi xin chào tạm biệt quý vị nhé rồi xin chào